cố mình đi thêm mấy thằng chim mèo thì nó bị thương Thank you. tay to kén lai yeah, pum lai à, có bạn lăng trên bếp mà à, có bạn lăng trên bếp mà Ê Nhìn về đây một cái Đấy cái hồn này cũng mà hồn này gì dùng bên tơ cứ trò tơ hộp rồi con hộp chế cho tao con canh này bác mới cho tao lông mày chú long mà 哎。 <laughs> ác hết nhỉ hay chạy à ơ sao ở trong na tối om thế nhỉ much.